Thương thì thương thế tôi biết bao đêm dài vẫn ngóng trông Ở nơi ấy phía xa xa đại dương Trái đất vẫn xoay vẫn xoay trong ngày người yêu nhau Trời mong đến một ngày ta thuộc về nhau Anh chờ nắng lên còn em giờ đang nơi đâu có ai chẳng buồn xa bên yên sao không về đây người yêu ơi hãy quay về với anh bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi anh vẫn ngóng trông ở nơi đây phía xa xa chuồng mây bao lời anh hát lên trái besame